chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của Gia Quyền Gaming của thằng Anh mình nhá à, Hôm nay mình uh, sẽ vào mắt của thằng Anh mình để mình phá nha mọi người ơi Còn bây giờ thì intro Các bạn ơi, trước, trước khi vào phá thì hai vợ chồng mình sẽ vào kiểm tra các dương và các à, món à, nhà của anh mình nhá Ok, ở đây có trang trại bò này Mình sẽ vào giết hết luôn Các bạn đừng bảo mình sát sinh nhé Ok các bạn ơi mình đã dứt hết rồi bây giờ mình thì mình sẽ đi ra đây với cả chồng mình nhá à, cái đây là cái để đập block này mọi người ở đây có mấy cái dương ở đây có solar van nè kiếm nè à, mầm cây nè à, củ cải á còn đâu thì mình không biết đâu mọi người ạ à. còn ăn mình thì bây giờ đến chuyên một ơi chồng ơi sao chồng này đông thế thế này Dạ ra ngoài mà phá phá má với con ông thì của người ta à ha Thôi trời ơi các bạn ơi các bạn đừng để ý đến cái thằng chồng mình nhá Thằng chồng mình nó ngáo ngáo ngơ ngơ đó Ok bây giờ thì chuyển chuyên mục phá mát thôi nha mọi người Phá Anh ơi phá đi anh ơi có cái đất thì để lại cho thằng anh mình không thằng anh mình vào thằng anh mình đập chết đấy bên bảo chồng mình phá cái tường thôi nhưng mà chồng mình nó phá luôn cả cái nền rồi kìa đó chồng mình mình bắt chồng mình bị lặp lại luôn mọi người thấy khổ chứ đó thằng chồng mình nó bá đạo lắm Hai chồng mình nó hư lắm À Hôm nay mình là vợ của nút nè Hôm nay mình sẽ đóng giả là vợ Nha À Các cậu đừng có chê Chê là từ đáng đó Chắc chắn là tớ phải đánh tấu lại cái tụt đấy Để không cho bọn nó sập toang rồi mọi người ơi ở đây rồi đừng đập nữa ba chồng ơi chồng ơi đừng đập nữa ok mình phải đánh dấu ở đây thôi ở đây có một cái dương nhưng mà mình không phá đâu mình sẽ để lại ở đây trời mình không phá đâu anh mình đập to ờ, đấy đó mọi người ạ à. mọi người thấy mình chụp đúng chất thằng núp không mọi người biết thằng núp trong trên youtube thì hôm nay mọi mình được ờ, mình vào được cái map của thằng Jack Quỳnh Genoc đó mọi người ơi mọi người biết thế nào không cái thằng bơ rồ ấy nó nó là thằng nào á mọi người biết không nó là thằng gia quyền gây nóc đấy à quên gia quyền gia quyền gia mình đấy kênh vlog của nó là gia quyền vlog cơ mình vừa này nói nhầm mình vừa này nói nhầm rồi đây là không các zombie nó ra nó đánh mình thì thôi rồi No. nó như thế nào nha mọi người Còn bây giờ thì phá tiếp thôi Thôi, mấy cái chương thì mình xin phép Mình phải để lại chứ không là nó ăn đòn đấy Nó cho mình ăn đòn chết thành dạ vâng, phần mở rộng ra để cho nó không biết nha mọi người ơi còn bây giờ thì phá tiếp thôi cái trường ở đâu 专买店的汤姆就。 phim mình làm nhà cho nó chứ ring. puppy private doll. phải quay kìm cái này lại cho nó không là nó cho bọn đuổi cho mình ra khỏi nhà ngủ thì toang rồi quá hay là chồng mình nói điều thật sự bảo là khóc một hồi nữa cơ mà chính là cái cửa cái cửa bên này à đi ra đi ra đây nghe đó xong rồi bây giờ mình sẽ đi ra bảo thằng à, thằng bờ rồ vào đấy nhá còn bây giờ thì mình sẽ đi ra hỏi thằng bờ rồ để gọi nó vào nha mọi người ơi đi ra thôi nó vào đây thì mình sẽ viết 发了，我得了中我要发的。